đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta đang trên đà thắng lợi với các chiến thắng Việt Bắc Thu Đông năm 1947 và đang chuẩn bị mọi điều kiện để chuẩn bị cho tổng phản công. Bác khẳng định, tổ tiên ta đời Trần vì già trẻ một lòng trường kỳ kháng chiến mà đánh tan giặc nguyên. Nay chúng ta cũng già trẻ một lòng trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp. Lời dạy của bác đã cổ vũ, khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ, đều một lòng một dạ quyết tâm trường kỳ kháng chiến, đánh thắng thực dân Pháp xâm lược, giành thắng lợi trong công cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay, thực hiện lời bác dạy, quân và dân ta đã luôn đoàn kết, tin tưởng, kiên định với đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã và đang đạt được những thành tiệu quan trọng uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cao trên trường quốc tế. Vinh dự tự hào được Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu, đoàn kết một lòng, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong giai đoạn hiện nay, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, toàn quân tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, đề cao cảnh giác, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, tích cực tham gia vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc,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 cử nhân, tú tài trong thời gian 3 năm trước khi được chính thức bổ nhiệm ra làm quan, ngạch học chính và hành chính trong chính phủ Nam Triều ở Trung Kỳ. Ngày 5 tháng 5 năm 1967, trong trận đánh trả với không quân Mỹ, quân và dân thủ đô Hà Nội đã chiến thắng oanh liệt, bắn rơi 8 máy bay, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Nhân dịp này, Hồ Chủ tịch đã ký lệnh thưởng huân chương độc lập hạng nhất và gửi thư khen quân và dân thủ đô Hà Nội – bác mong Hà Nội lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng là thủ đô anh hùng. Ngày 5 tháng 5 năm 1972, toàn bộ sĩ quan binh sĩ thuộc Trung đoàn 56 Quân ủy Sài Gòn đóng tại căn cứ Đầu Màu, Đức Miếu, Quảng Trị đã tiến hành phản chiến tập thể và đưa toàn bộ vũ khí, trong đó có đại bác tầm xa 175mm, tự nguyện gia nhập quân giải phóng. Sự kiện quốc tế, ngày 5 tháng 5 năm 1818, ngày sinh của các Mark, nhà triết học kinh tế học, người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học, lãnh tụ cách mạng của giai cấp công nhân thế giới. Kỷ niệm 204 năm ngày sinh các Marx là dịp để chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn vinh và tri ân một con người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của xã hội. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn nhận lại giá trị những di sản tư tưởng của các Marx, phương pháp vận dụng những di sản ấy vào hoạt động của mỗi đảng, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái, phủ định giá trị sức sống bền vững của chủ nghĩa Mark Lenin và công lao công hiến vĩ đại của các Mark đối với nhân loại để cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp. Ngày 5 tháng 5 năm 1920, báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp đăng bài Tại Đông Dương của Nguyễn Ái Quốc. Bài báo thuật lại một cuộc đấu tranh của thủy thủ trên những chiếc tàu xuất phát từ cảng Hải Phòng chở lính thợ Việt Nam sang Syria để tố cáo nước Pháp đã để hàng ngàn đồng bào chúng tôi chết đói và hàng ngàn người bị làm bia thịt cho đạn đại bác ở vùng Trung Du. Đó là cách nước Pháp đã bảo hộ chúng tôi. Ngày 5 tháng 5 năm 1948, Bác Hồ viết thư gửi đội lão du kích huyện Yên Dũng, Bắc Giang, bày tỏ lòng tiếc thương đối với 7 vị lão du kích đã hy sinh vì nước. Thay mặt chính phủ, bác viết, các cụ ấy đã hy sinh, nhưng lòng yêu nước, trí quật cường, tinh thần dũng cảm của các cụ sẽ ở trong lòng tất cả đồng bào, tất cả mọi người du kích và tiếng thơm của các cụ sẽ giai truyền với non sông của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thống nhất và độc lập. Ngày 5 tháng 5 năm 1953, đóng góp ý kiến cho văn bản đề nghị về chế độ làm việc của cố vấn và cán bộ Việt Nam với chính phủ và cán bộ Lào, bác ghi bên lề văn bản lời căn dặn, thật thà đoàn kết về tinh thần và trong công tác, thật thà tự phê bình và phê bình lẫn nhau. Cán bộ Việt tuyệt đối tránh bao biện, cán bộ Lào thì nên tránh khách khí, Ngày 5 tháng 5 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới của chính phủ. Bác nói, như các vị vừa mới tuyên thệ, chúng ta phải hết sức phục vụ nhân dân, trí công vô tư, làm gương về mặt đức tài. Đó là đạo đức cách mạng. Ta có thêm lực lượng mới trong chính phủ thì phải có tác phong mới và lề lối làm việc mới, tránh con liêu để công việc không bị bề trễ, cố gắng khắc phục khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó. Nhân dân đã cố gắng, chúng ta cũng cố gắng, lại được các nước bạn giúp đỡ, nhất định chủ nghĩa xã hội sẽ được thực hiện và sự nghiệp thống nhất đất nước sẽ thành công. Ngày 5 tháng 5 năm 1968, Bác Hồ tiếp Hồ Văn Mên, thiếu niên dũng sĩ diệt Mỹ ra thăm miền Bắc và mời cơm thân mẫu cùng vợ của cố đại tướng Nguyễn Tri Thành. Cùng ngày, trên báo Nhân dân đăng bài báo vừa đi đường vừa nói chuyện về các mác ký bút danh Việt Hồng. Sau khi kể nhiều mẩu chuyện sinh động từ cuộc đời của mình, nói theo tấm gương của ông thầy chủ nghĩa cộng sản của chúng ta, bác kết luận chủ nghĩa Mark rất cao, rất rộng. Những người cách mạng phải học tập chủ nghĩa Mark, nhưng có thể nói một cách tóm tắt là chủ nghĩa Mark dạy chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Đảng, phải hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp công nhân. Mark dạy chúng ta vô sản tất cả các nước đoàn kết lại. Lenin, người học trò thiên tài của Mark bổ sung thêm: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Hai câu khẩu hiệu đó là những ngọn cờ vĩ đại dẫn giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đến thắng lợi hoàn toàn. Ngày 5 tháng 5 năm 1962, trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 1042 có đăng hình ảnh và lời khai mạc của Hồ Chủ tịch tại Đại hội Liên hoan Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ ba.